Và vị trí đầu tiên chúng ta cần à, điều chỉnh đó là hệ gương chiếu hậu ngoài Đây là vị trí điều chỉnh gương à, chiếu hậu ngoài Khi mà chúng ta muốn điều chỉnh gương chiếu hậu phía bên tay trái thì chúng ta xoay núm về phía vị trí L Và điều chỉnh sang bên ông sang xuống vô và tương tự như vậy sang vị trí bên tay phải ra vô lên xuống Vâng, chiếc Toyota Rush được trang bị à, điều chỉnh gương điện và gập gương điện và vị trí này là vị trí gập gương điện mở gương vị trí này là vị trí à, khóa kiếng trung tâm khi chúng ta khóa kiếng trung tâm này thì tất cả các kiếng đều không thể sử dụng được trường hợp này chúng ta sử dụng khi mà chúng ta đi có trẻ em à, chúng ta khóa lại để an toàn cho trẻ khi mà đang chạy tốc độ cao mà ở, ờ, ở gương rồi vị trí ờ, hai vị trí tiếp theo là vị trí mở gập kéo gương phía sau kéo gương phía sau và phía gương trên gương trên tôi ra Rush được ờ, trang bị gương một chạm Toyota Tarot được trang bị uh, gương chống kẹt một chạm bên tai Rồi, xin, uh, xin giới thiệu với quý vị đây là vị trí mở nắp xăng của xe xe được uh, trang bị mở nắp xăng ngay ở dưới uh, vị trí lái của chúng ta theo là Sơn sẽ hướng dẫn quý vị à, về à, tư thế lái của chiếc Toyota Rớt Chiếc Toyota Rớt thì à, được trang bị thứ nhất là ghế nỉ khá là êm Chiếc Toyota Rớt được điều chỉnh 6 hướng cơ và chúng ta có thể và kéo xuống Rồi để à, vị trí xuống thì cái ghế thì chúng ta sẽ đẩy xuống một hai ba Rồi Và chúng ta, chúng ta muốn cái chiếc ghế này nó cao lên thì hãy đẩy lên Đây là cơ Ok Chiếc Toyota Rush thì à, được uh, điều chỉnh 6 hướng cơ của chiếc ghế vị trí lái Đầu tiên là vị trí uh, uh, chức năng uh, ngã lưng ghế và gập lưng ghế Rồi vị trí thứ hai là vị trí nâng ghế và hạ ghế khi mà chúng ta nâng ghế lên thì chúng ta chỉ được kéo cần số này cần này lên và khi mà chúng ta hạ ghế xuống thì chúng ta chỉ được kéo cần này xuống rồi rồi và vị trí khoảng cách của chiếc à, ghế này chúng ta dùng một công cái lẫy ở phía dưới ghế này kéo ra kéo lên và đẩy ra để vô tại vị trí mà chúng ta cảm thấy thích hợp nhất chúng ta dừng lại rồi vâng à, sơn sẽ giới thiệu đây là vị trí mở nắp cabo khi chúng ta cần kiểm tra khoang động cơ thì chúng ta chỉ việc uh, à, kéo cái à, công tắc này ra là nắp capo phía trước mình đã được mở Vâng, à, Sơn xin uh, giới thiệu với quý vị uh, uh, công tắc lẫy uh, phía bên tay trái này Công tắc này nó chứa khá là nhiều những tính năng Tính năng đầu tiên nó là tính năng uh, đèn xin nhan Xin nhan thì chúng ta gạt lên thì nó sẽ là xin nhan bên phải Và gạt xuống thì nó sẽ là xin nhan bên trái và chúng ta kéo ờ, vào vị trí vô lăng thì nó là nhá đèn trong trường hợp chúng ta đi ờ, đường mà cần xuyên đường thì chúng ta có thể là nhá đèn Đó. rồi và chúng ta muốn đặt bật đèn pha thì chúng ta sẽ đẩy nó ra vị trí phía bên trước và giữ lại thì nó là sẽ là ờ, đèn pha và trên cái trên này thì nếu nó có hai công tắc công tắc đầu tiên là công tắc bật hệ thống đèn phía trước thì nó có 3 nấc auto bật đèn vị trí và đèn cốt thì khi mà chúng ta bật chế độ auto này thì à, đèn sẽ tự động bật sáng khi mà trời tối hoặc là đi vào đường hầm bật đèn vị trí bật đèn vị trí này thì à, khi mà chúng ta có thể là đổ đường mà buổi trời tối mà chúng ta tiết kiệm điện thì chúng ta bật đèn vị trí để cho những à, phương tiện giao thông họ biết rằng là vị trí đèn xe mình đang đậu ở vị trí đó và đây là bật đèn cốt đèn cốt thì nó sẽ sáng liên tục dù là ban ngày hay đêm thì nó cũng sẽ sáng nhưng mà trong trường hợp nếu quý vị ờ, bật đèn cốt này mà khi ờ, chúng ta tắt động cơ mà quên không tắt cái ờ, vị công tắc đèn này thì nó sẽ hết cái bình xe của mình đó là nếu mà chúng ta bật chế độ auto thì trời sáng hoặc trời tối tự động đèn nó sẽ bật sáng tối và vị trí bên trong này là vị trí bật đèn sương mù gọi là đèn cán trong trường hợp quý vị đi vào đường thời tiết xấu sương mù nhiều thì chúng ta có thể tăng sương mù lên để cho nó sáng hơn và cần bên phía tay phải của sơn đây là cần à, điều khiển à, gạt mưa đấy quý vị có thể thấy là nó gạt mưa và nó sẽ điều chỉnh theo tốc độ được ạ và khi mà quý vị à, gạt về phía vô lăng thì nước nó sẽ xịt nước kiến nó sẽ xịt ra để mình có thể rửa được kiến mình có thể điều chỉnh theo tốc độ của cái gạt mưa Trên vô lăng của chiếc Toyota Rush được trang bị à, vô lăng 3 chấu bọc da. Phía tay phải là đàm thoại đánh tay. Bên phía tay trái là có volume tăng volume giảm volume và qua bài và mod chuyển uh, kênh. Chiếc uh, Toyota Rush thì được uh, trang bị uh, khởi động thông minh. Khi chúng ta bật một đất mà không giảm thắng thì hệ thống đèn nó sẽ được sáng lên đó, quý vị có thể thấy là đèn nó đã sáng khởi động lên ạ và khi mà chúng ta khởi động xe thì chỉ bằng cách nhận thêm một nút mà giữ 2 giây đạp thắng nhé nhớ quý vị đạp thắng và giữ 2 giây xe của mình nó sẽ được khởi động lên rồi à, Sơn xin được giới thiệu cái à, khu vực này là khu vực bảng điều khiển à, máy lạnh đầu tiên đó là nút bên phải nút bên phải này thì có hình cái quạt và chúng ta nó tích hợp hai chức năng một chức năng là tăng giảm tốc độ quạt và chức năng sửa kiếm trước phía giữa ờ, kiếm phía trước đó thì chúng ta xoay về phía tay phải thì nó sẽ tốc độ quạt nó sẽ tăng lên và xoay về phía tay trái thì tốc độ quạt nó sẽ giảm xuống nút bên phải nút bên phải chúng ta nó cũng tích hợp hai tính năng tính năng thứ nhất là tính năng sửa kiến phía sau tiếng phía sau và tính năng tăng giảm nhiệt độ quý vị uh, có thể là nhiệt độ nó lạnh quá thì chúng ta có thể tăng lên và nhiệt độ bên trong nó nóng quá thì chúng ta có thể giảm nhiệt độ xuống kiểu đó này xoay trái phải rồi và dưới này dưới này là những tính năng thứ nhất là mod mod là chúng ta điều chỉnh cái uh, hướng máy lạnh hướng dưới chân và trên ngực hoặc hướng mình dưới chân hoặc là hướng vừa vừa dưới chân vừa sửa kiếng trước và hướng này là hướng chỉ mình ngang người thôi gió tốc độ gió ngang người à, hướng gió ngang người phần này là phần lấy gió trong và cái này à, nút AC là nút bật máy lạnh nguồn máy lạnh tắt mở và chế độ auto à, chiếc Toyota Rush được à, trang bị à, máy lạnh auto tự động khi chúng ta bật chế độ auto thì à, động máy lạnh hệ thống máy lạnh nó sẽ khởi động mà cái mức nhiệt độ mà bạn mong muốn nhanh nhất ví dụ như hiện tại bây giờ đang là 20 độ 20 độ 5 thì hệ thống máy lạnh nó sẽ điều hòa tốc độ tự động làm sao mà tới đạt tới cái mức 20 độ 5 và từ từ nó sẽ tự động nó giảm cái à, hệ thống quạt xuống cho các bạn và lúc này lúc tắt quạt luôn tắt quạt và tắt tất cả hệ thống máy lạnh luôn Đó, chúng ta bật lại thì bật lại bằng chế độ auto chúng ta có thể điều chỉnh gió là tự động hệ thống auto nó sẽ kết, kết thúc sau đây à, Sơn sẽ hướng dẫn quý vị à, sử dụng chiếc đầu DVD được trang bị cho chiếc Toyota Rush đầu tiên chúng ta về nút Home thì à, trên đầu này nó khá là giống những chiếc đầu điện thoại thông minh có radio iPod USB rồi DVD kết nối Bluetooth thì quý vị xài những tính năng nào thì mình sẽ bấm vào cái biểu tượng của tin nhắn đó đầu tiên thì quý vị nếu quý vị muốn ờ, nghe nhạc thì chúng ta đây là vị trí để mở đĩa bỏ đĩa của cái xe rồi chúng ta có thể bỏ được 6 đĩa trên này là DVD 6 đĩa khi mà chúng ta bỏ đĩa vô thì hệ thống ờ, âm thanh nó sẽ được tự động đóng đóng lại rồi đây là vị trí radio radio để chúng ta có thể dò kênh hoặc chúng ta bấm giữ để dò kênh to nhỏ rồi và bây giờ Sơn sẽ hướng dẫn à, quý vị kết nối à, Bluetooth cho cái đầu DVD này chúng ta bấm iPhone chúng ta bấm điện thoại à, cái mở dò Bluetooth trên điện thoại ở đây nó sẽ khi mà điện thoại của quý vị à, quý vị nó sẽ hiển thị ra cái tên của cái đầu DVD chúng ta bấm kết nối ok và chúng ta đã kết nối được chiếc à, đầu DVD này và chúng ta có thể sử dụng rồi tính năng à, tiếp theo thì Sơn xin giới thiệu cho quý vị đó là về hộp số của chiếc Toyota Rush Chiếc xe này được à, trang bị hộp số 4 cấp tự động và như quý vị đã biết thì à, vị trí P là vị trí đầu xe, vị trí R là vị trí mình re xe, à, vị trí N là vị trí mo và vị trí D là vị trí chạy. Chiếc này thì cũng có hai được trang bị thêm 3 cấp số thể thao, số 3, số 2 và số R. Những cái số này thì mình sẽ sử dụng trong trường hợp nào trong trường hợp mà quý vị đi à, lên dốc hoặc là xuống dốc hoặc là đi đường trơn trượt thì mình có thể à, về vị trí 2, 3 và R để hộp hộp số nó được à, giảm tốc lại và an toàn hơn khi chạy còn bình thường thì chúng ta có thể sử dụng hộp số D để chạy và trên hộp số thì có một cái tính năng đó là ship lock tính năng ship lock này thì nó được sử dụng khi nào khi trường hợp mà chúng ta đang bị ở vị trí B hoặc là vị trí N à, D mà bị chết máy chúng ta không đẩy được thì chúng ta có thể mở nhấn shift lock để chúng ta về N để chúng ta có thể đẩy xe được tránh trường hợp mà mình ở vị trí B hay vị trí D mà mình đẩy xe thì à, khi máy không nổ chưa nổ thì có thể là dẫn tới à, hư hộp số hoặc bỏ hộp số của xe mình bây giờ thì à, Đức Sơn đã chia sẻ một số những chức năng của chiếc Toyota Verse 2018 cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi